Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Miếng bánh lớn, phần tổng, bánh nhỏ, phần thủ Ông già vẫn đủ sức, chiến tất Chính trường Việt Nam chẳng khác nào đấu trường Đấu trường này không có trọng tài Ai tìm viện binh mạnh thì người đó sẽ thắng Ai không thể tìm viện binh mạnh hay không có người đỡ đầu đủ mạnh Thì rất khó có thể chủ vững trên chính trường đầy khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam Từ năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận chức Tổng Bí Thư từ ông Nông Đức Mạnh. Vị thế Tổng Bí Thư lúc đó đã bị ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấn át rất nhiều. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Trung ương Đảng khóa 11 vào cuối năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng ép tội ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không được và bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng phải nghẹn ngào đọc lời bế mạc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc. Cho đến hội nghị Trung ương lần thứ 7 diễn ra 6 tháng sau đó, Ông Nguyễn Phú Trọng dự tính đưa hai đệ tử ruột của ông khi đó là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị, nhưng rồi ông Tổng bị phe ông Ba Dũng gạt ra. Thay vào đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân thuộc phe miền Nam vào Bộ Chính trị. Đấy là những yếu thế rất rõ ràng thời ông Tổng Bí Thư trước khi ông Thủ tướng thời đó. Tuy nhiên, sang năm 2014 thì gió đã đổi chiều. Phe ông Tổng Bí Thư mạnh hơn và cuối cùng nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng ép được ông Nguyễn Tân Dũng phải về vườn. Còn ông Tổng thì tự thưởng cho bản thân ông suất đặc biệt ở lại chiếc ghế Tổng Bí Thư mặc dù ông đã quá tuổi. Theo một số nhà phân tích, sở dĩ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Vũ Trọng lật ngược được thế cờ, trong đó ông không có sức mạnh tài chính như ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Con bài tẩy của ông Tổng Bí Thư là ngoại giao phương Bắc. Từ thời ông Tập Cảnh Bình lên làm Tổng Bí Thư hai nước đã gần gũi hơn bao giờ hết và cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã ba lần sang thăm ông Tập Cận Bình. Đấy là chưa kể một lần ông Trọng sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình khi ông Tập còn là phó cho ông Hồ Cẩm Đào. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính đi Campuchia. Để ý chuyến đi gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính thì thể thấy rất rõ. Ông Trọng đi Bắc Kinh, còn ông Phạm Minh Chính phải đi Nông Bình. Theo ngoại giao với Trung Quốc là ngoại giao chiến lược, ông Nguyễn Phú Trọng đi một lần quyết định cách ứng xử của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc trong suốt 5 năm. Và chính ông Tập cũng coi những gì ký kết với ông Nguyễn Phú Trọng là quan trọng nhất, còn những vấn đề khác không quan trọng. Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Campuchia không mang ý nghĩa chiến lược, nó chỉ là những chuyến đi ngoại giao thông thường, không đáng chú ý. Như vậy thì cho đến nay, sau 10 năm ông Nguyễn Phú Trọng đã quật ngã ông Nguyễn Tấn Dũng Bằng những lần đi Trung Quốc ngoại giao chiến lược thì cho tới nay không một thế lực nào có thể quật ngã được ông Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù với sức mạnh tiền bạc thì ông Tổng Bí Thư không bằng ông Thủ tướng. Sự kết nối giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Kinh Bình được đánh giá là khăng khít hơn giữa ông Nông Đức Mạnh và ông Hồ Cẩm Đào. Và chính vì kiểu ngoại giao quá gần gũi phương Bắc như thế đã đưa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lên thành một độc cô cầu bại trên chiến trường Việt Nam Ông thách thức mọi thế lực. Rất nhiều ý kiến cho rằng về đối nội ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều điểm sáng, tuy nhiên với đối ngoại ông Trọng đang làm cho Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Đây là hình ảnh vật máu Nguyễn Phú Trọng đeo vào cổ là bảo chứng cho sức mạnh chính trị. Một khi đã quyết chiến thắng thua trên chính trường, muốn thế lực độc tôn trên chính trường mà trong tay không có nhiều tiền thì có thể nói Cách duy nhất để nâng cao sức mạnh chính trị là liên kết với bên ngoài để có sức mạnh cho mình. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ. Ở Việt Nam có một doanh nghiệp cũng làm cách tương tự như Nguyễn Phú Trọng để tìm kiếm sự an toàn cho mình. Tờ Thể báo chấm chúng tôi sẽ phân tích để khán giả có thêm góc nhìn sâu hơn vào bản chất của vấn đề chính trị tại Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuối cùng thì Tô Lâm cũng lùi bước, đừng thử đầu húc với đá. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, nước Đức là quốc gia đầu tiên không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới nhất vào năm 2022 màu tím than series P của Việt Nam. Nguyên nhân là do trên hộ chiếu không có nơi sinh. Sau đó là một số quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức. Rất nhiều người đã câu hỏi là chỉ cần bê nguyên phần ruột của mẫu hộ chiếu cũ đưa vào mà Bộ Công an lại không làm được. Họ lại cho xóa mất phần nơi sinh làm cho công dân Việt Nam phải vất vả đến lãnh sự quán Việt Nam để xin thêm phần bị trú rất bất tiện, tốn tiền và mất nhiều thời gian của nhân dân. Đây là hình ảnh hộ chiếu là vấn đề đơn giản nhưng ông Tô Lâm không chịu nhận sai ngay từ đầu. Đây là cái sai không thể chấp nhận được. Người chịu thiệt là công dân Việt Nam. Thiệt hại về công sức, tiền bạc và tinh thần là không thể thống kê nổi. Chỉ cần một cái chỉnh sửa của Bộ Công an Việt Nam là xong, nhưng 5 lần 7 lượt ông Tô Lâm vẫn không chịu sửa, làm cho người dân phải vất vả chỉ vì một lỗi rất nhỏ của họ. Ông Tô Lâm lâu nay quen đối phó với nhân dân bằng sự ngang ngược. Chỉ có dân chịu thiệt chứ công an không thể nhường. Với tư duy như vậy, ông Tô Lâm đã thành thanh kiếm sắc bén cho chế độ khi ông đạp lên luật pháp và bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến bao nhiêu năm qua. Ông Tô Lâm khi là ủy viên Bộ Chính trị thì ông ta là chính trị gia trong chế độ. Tuy nhiên bản chất ngang tàn không chịu thừa nhận cái sai của ông vẫn còn nguyên. Với một người có tham vọng leo lên ghế chủ tịch nước thì ông Tô Lâm cần thay đổi tư duy vũ lực sang tư duy làm chính trị. Tuy nhiên ông Tô Lâm vẫn chưa thích nghi được với điều này. Lẽ ra nếu ông Tô Lâm cho sửa sai bộ chiếu màu tím than ngay từ đầu thì ông lại ngoan cố không lùi bước trước dư luận. Với lỗi sai 10-10 mà còn cố tình chống lại dư luận là hành động rất non kém trong công tác làm chính trị. Một khi các quốc gia từ chối mẫu hộ chiếu mới thì trước sau gì Bộ Công an cũng phải đổi, dù cho bông bộ trưởng có cứng đầu đến đầu. Và cuối cùng cái chuyện gì đến đã phải đến. Ông Tô Lâm đành phải chịu lùi bước, nhưng lùi bước muộn của ông Tô Lâm trong mắt các đối thủ chính trị không còn là kẻ đám gườm nữa mà lập người non cờ. Muốn tranh chiếc ghế chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc mà tư duy chính trị như vậy thì khó quật được ông chủ tịch nước đương nhiệm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm trước Quốc hội. Sáng ngày 7 tháng 11 trả lời trước Quốc hội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thông báo việc sửa bổ sung thông tin nơi sinh vào trang thân nhân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Cộng hòa Séc và những nước trong khối Schengen. Việc bổ sung này sẽ được thực hiện trước ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Ông Tô Lâm nói việc bổ sung thông tin nơi sinh và trang thân nhân hộ chiếu là cần thiết tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc nhập cảnh vào các nước phải chăng ông đã thừa nhận sai ngay từ đầu và sớm chỉnh sửa thì nhân dân Việt Nam đã không phải vất vả trong nhiều tháng qua. Một ông tướng công an cứng rắn, mạnh tay không có nghĩa là ông này biết làm chính trị. Những người biết làm chính trị phải nhìn ra được những rủi ro về tai tiếng với xã hội mà tránh đi. Tùy dư luận xã hội và dư luận quốc tế không có quyền lực cứng nhưng nó có thể xô đổ chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Mặc dù vậy, những thứ này có quyền lực mềm có thể bào mòn thêm uy tín của ông Tô Lâm mỗi ngày. Đây là hình ảnh cuối cùng thì ông Tô Lâm cũng phải lùi bước. Với tư duy rằng trong tay có súng đạn thì không sợ ai kể cả dư luận là cách suy nghĩ thiếu khôn ngoan. Có thể nói so với những người tiền nhiệm Trần Đại Quang, ông Tô Lâm không những hữu ích với đảng mà còn hữu ích với ông Tổng Bí Thư trong công cuộc đốt lò. Vậy mà ông chuyển Đại Quang vào tứ trụ sau một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an, còn ông Tô Lâm thì vẫn dẫm chân tại ghế Bộ trưởng đến hai nhiệm kỳ và có nguy cơ không thể vào được tứ trụ.